con mình Mà nó khôn lanh như con người ta Thì những lời anh chửi mắng nó Nó hiểu như là dao đâm Như kim chích Cứa vô gan vô ốc nó đó Anh không sợ con mình tổn thương sao Con mình mới lớn Đã bị té sông té giếng Gánh chịu bao nhiêu thiệt thòi trong cái nhà này anh không thương Không bù đắp cho nó thì thôi Sao lại mắng chửi nó Nó đâu phải là cái chỗ để cho anh trút giận đâu Con ngoan Đừng có sợ nha Cha xin lỗi con Cha sai rồi Mẹ con nói đúng Cha đã sai khi trút hết bực tức vào con Nhưng mà con hiểu cho cha Nhìn con như vậy cha không có chịu nổi Nếu con còn chút lý trí nào đó Con phải ráng làm chủ mình Tập luyện để hồi phục tinh thần lẫn thể chất Để mà còn sống nữa chứ con Nghe cha nói không Chứ con như vậy hoài là đời con hư Nếu cuộc đời này Cho cha một cơ hội Cha sẽ không đi lấy gỗ để mà giữ con cho con được bình thường như bao đứa trẻ khác hồi đó con sáng sủa thông minh con hồn nhiên nhanh nhẹn một lần té xong con đã biến thành một người khuyết tật về mặt tinh thần Tại tại chí khí cha xót lắm tài ơi con có hiểu được nỗi lòng của cha không Tài Còn hy vọng ước ao ảo tưởng cái gì nữa Nó đã khờ thì chấp nhận sự thật thương đau đó đi Rồi nuôi báo cô cho hết đời Là tròn trách nhiệm làm cha chứ gì Nghĩ nhiều Than trách làm cái gì cho đau lòng thêm thôi Có được lợi ích gì đâu Anh à Anh cũng đừng buồn quá Đâu phải nhà mình chỉ có mỗi hai tài còn ba Toàn nữa mà Chờ nó học xong về Nó sẽ phụ giúp anh quán xuyến việc làm ăn nữa mà Em nghe người ta nói Nhà có đứa con khuyết tật Là gánh hết mọi xui rủi trong gia đình Trả cho hết nghiệp kiếp trước gây ra Rồi bù đắp hết cho những người còn lại Để mọi thứ được hoàn hảo hơn Gia đình sẽ càng ngày làm ăn phát đạt hơn không biết có đúng như vậy không? Bà nói đúng Nếu cái nghiệp thằng Tài nó phải chịu như vậy Mình cũng đành chịu thôi mà Hy vọng là thằng Toàn nó về mọi chuyện nó sẽ khác Không được không thể nào để mọi thứ xa suốt đi xuống như vậy được. Bà Bây giờ bà ở nhà coi nó Tôi đi xem thầy bói để hóa giải mọi chuyện Chứ không thể để công việc gia đình đi xuống như vậy được Ừ anh đi đi Thank you. khổ cả gia đình mà Chị Lan Chị Lan ơi Dạ Dạ Dạ bà chủ kêu tôi Chị ở đây lo cho cậu hai ăn uống Nó không ăn thì ép cho nó ăn bằng được Nhà này không có để cho đứa con chết đói Nhục mặt với thiên hạ Sao làm mẹ mà có thể nói với con những lời tán tận như vậy chứ Cậu hai Cậu hai Cậu chui ra đi cậu hai Chui ra ăn cơm đi cậu hai Đi mà nghe lời tôi đi Cậu chui ra đi Hay là để ờ, Tôi kêu chị gái đến thăm cậu nghe Chị gái giận rồi Không có tới nữa Tôi nói là nó sẽ nghe lời mà Cậu quên nó là con gái của tôi hả Cậu chui ra đi rồi tôi kêu nó tới nghe ờ hả vậy vậy vậy hứa nha nếu như mà chị gái không tới được á là dì lành bị phạt chui chung vô đây với con á nha hứa nha <laughs> ăn cơm ăn cơm cơm cơm không có ở nhà hết trơn người ta tại sao đôi dép này lại nằm ở nhà anh Lục Chẳng lẽ Bà Đếp Bà Đếp Ra đây ra đây tôi nói nghe Anh về rồi đó hả? Thầy nói sao anh? Gấp lắm rồi Trong tháng này Chuyện gì? Tôi sẽ cưới vợ cho con Cái gì cưới vợ cho thằng Toàn hả? Đâu có được Nó đang học chưa xong mà Nó học cách sống của phương Tây không có chịu cha mẹ ép gả ép cưới gì đâu Không có chịu cái kiểu mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Bà chỉ được cái tươm tướp tươm tướp Lúc nào cũng thằng Toàn thằng Toàn Nó mà lấy ai Mà có ai lấy nó thì cũng là chuyện quá dễ dàng Nó gật đầu cái rụp là tôi cưới vợ cho nó liền Ở đây là tôi nói là cưới vợ cho thằng Tài Thằng Tài cưới vợ ờ. Sao được Thiệt tình mấy bữa nay mệt gần chết luôn nè sao vậy mẹ thì cái cậu tài khờ đó đó tự nhiên mấy ngày nay trở chứng không có chịu ăn uống gì hết đó tiệt thực làm cả nhà lo lắng gần chết vậy đó ủa bình thường cậu có hai vợ chứng không nghe người làm nói lúc trước cũng có sao tự nhiên mấy ngày nay à, từ lúc mẹ tới làm tới giờ mới xảy ra chuyện này đó chứ bộ liên quan gì tới mẹ hả hay là tại mẹ hầu hạ không đúng cách nên cậu không hài lòng cậu tài đó hiền thế mùa nhu cầu cũng đơn giản có gì đâu khó khăn đâu mà hầu hạ không đúng cách mà có điều nghĩ cũng khó hiểu thiệt nha chắc là tới tuổi dậy thì cho nên đổi tánh trời đất ơi lớn chồng ngọng vậy còn vậy thì cái nỗi gì cái tự nhiên cái giận rồi cái chui vô trong cái cái gầm bàn nằm trong đó không chịu chui ra lần đầu tiên mẹ mới thấy chuyện này luôn á nhưng mà nó thương ai có ai thương nó không thì bây giờ mình phải tìm tới ông mai bà mối khu chiên gõ mỏ đánh tiếng tìm người chứ bây giờ sao tôi tin là thế nào cũng tìm được vợ cho con à bà nhìn đi thằng tài nhà mình á tuy nó khờ thiệt nhưng mà nó cũng cao ráo hiền lành điển trai tử tế nhà mình lại có điều kiện nữa thì làm sao mà không tìm được vợ cho nó chứ phải không kiếm vợ cho thằng tài như là mò kim đáy biển ai mà chịu lấy thằng con trai khờ của mình hả anh chưa có làm là đã thối chí rồi thì làm sao mà được việc bằng mọi cách tôi phải tìm được con dâu tuổi mão nha để mà chi tôi sẽ xả xu cho cả gia đình mình hợi mão mùi tam hạp hóa giải tai ương à nếu được như vậy thì ngày tháng năm giờ giờ cũng phải tam hạp rồi ờ, thiên địa nhân hòa phải hòa hợp thì mọi thứ mới quá giải được chứ em thấy anh hởm rài cứ sức bất sang bang đau lòng xót dạ quá à ông thầy còn nói nếu mà tìm được cô dâu tuổi mão trong năm nay thì là công việc làm ăn của mình sẽ thuận buồm xuôi gió mà tôi nói bà nghe nha nếu như không tìm được cô dâu tuổi mão á là nhà này có đại tang bà chết tụi cha thằng này bói chủ năng nỉ quá trời cả nhà năng nỉ quá trời không chịu ra nhịn đói luôn trời đất ơi sao ông chủ không túm cổ lôi ra ông chửi ông la vậy thôi chứ ông cưng cậu tài nhất nhà đó chiều như chiều dông vậy đó năn nỉ không được thôi bỏ đi à mẹ phải nghĩ ra cách mẹ nói thôi cậu chui ra đi cậu ăn uống gì đi rồi ngày mai á, tôi dẫn chị tới thăm trời nó nói câu là mẹ muốn rụng tim luôn cậu tài nói gì vậy mẹ nó nói chắc là chị gái giận con rồi chắc là chị gái không qua nữa đâu không biết sao mà nó nói với mẹ vậy luôn cậu tài nhìn vậy mà dễ thương chứ không có như một số người nhìn bình thường nhưng mà bỉ ổi Mẹ, ngày mai con không có đi dạy Con qua đó phụ mẹ với sẵn thăm cậu Tài luôn Vậy hả? Vậy thì may quá Mẹ không bị phạt Chui vô nó nằm giống như chó vậy đó Mẹ nói gì? Ờ thì mẹ nói cậu Tài đó đó Nằm chui trong đó Nhìn thu lưu giống như con chó thật là tội vậy Mẹ thiệt tình Thương người ta Phải dí cho người ta như con chó Gì kỳ vậy? Ai nói thương Người dân nước lã mà thương cái gì Tại mẹ đi làm thì mẹ phải làm tròn bổn phận làm tròn trách nhiệm thôi có thương hại thì có mà mẹ cũng cầu trời cẩn phật cho con gái mẹ đừng có giá phải thằng chồng khờ như vậy hầu hạ cả đời không có tương lai gì hết mẹ thiệt tình toàn nghĩ chuyện tào lao gì đó không à dù nó khờ Nhưng nếu cưới vợ thì trước sau gì cũng sẽ có con Như vậy rất không công bằng với ba Toàn Tưởng hại nó khờ là xong Bây giờ là sinh ra chuyện lấy vợ sinh con nữa chứ Đúng là người tính không bằng trời tính Bệnh tình con tôi sao rồi thầy chuyện gì nghiêm trọng lắm sao Sao thầy Thưa bà Cậu Toàn đây là bị viêm màu tinh Không phải là do tác nhân chính của cơ thể Mà nó là do di chứng của các bệnh khác mà nó gây ra Là sao nếu tôi đoán không lầm á, thì trước đây cậu Toàn đã phát bệnh quay bị. Nó không có sưng, nhưng mà gia đình không biết cho nên không có điều trị. Lâu ngày vài tháng cục hạch nó chạy xuống, nó bị di chứng ờ, biểu tinh, làm cho vô sinh. Cái bệnh này rất là khó trị thưa bà. Không, không thể nào. Con tôi không thể nào vô sinh được. Thầy à, thầy khám lại giùm con tôi có sự nhầm lẫn nào không thầy Làm sao con tôi bị vô sinh được chứ Tôi biết Không có một bà mẹ nào mà chấp nhận sự thật Và có thể nói rằng là mong muốn tôi chẩn đoán sai Dạ thưa bà Căn bệnh này nó khó chữa trị Khó chữa trị Không có nghĩa là không chữa trị được đúng không Tôi xin thầy đó Thầy giúp giùm tôi Có cách nào chữa trị cho con tôi không Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai này thôi Tôi còn mong muốn có cháu nội để nói giỏi Tông được mà thầy Thầy làm hơn đi Dạ về vấn đề này thì à, gia đình tìm cách Nó không thuộc chuyên môn của tôi Tôi không có thể tư vấn được Giả lại cái bệnh vô sinh này á, là nó do biến chứng quay vị, Nó rất là khó trị thưa bà Hơn nữa cậu toàn bị tinh lạnh Nếu gia đình có điều trị đi chăng nữa thì không có phần trăm nào hết thưa bà Tại sao lại là tôi? Tại sao? Tại nè, sao? Tôi, nghe mày nói Nghe mà nói nè Con đừng làm như vậy mà Con không được làm bậy nghe không Con muốn chết Con muốn chết luôn đi Con không được chết Không được nghĩ bậy Con không được làm bậy nghe không Đàn ông mà yếu sinh lý Đàn ông mà vô dụng thì sống làm gì hả mẹ Mẹ sẽ nghĩ cách Mẹ sẽ tìm cách giúp con Nha Cách gì hả mẹ Con bị vô sinh mà không tin Thầy thuốc cũng không chữa được Mẹ sẽ chữa cho con kiểu gì đây? Mẹ Mẹ nói đi Mẹ chữa cho con kiểu gì Rồi con sẽ trở thành một thằng đàn ông vô dụng Con sẽ trở thành một thằng đàn ông không được vợ yêu cô quyết Cha mẹ Cha mẹ đi Mẹ sẽ suy nghĩ tìm cách giúp con con trở thành một thằng đàn ông hữu dụng trong cái nhà này Thì mẹ phải bắt anh tài biến mất đi Con không muốn anh ta xuất hiện trong cái nhà này nữa Lúc đó Thì con mới lấy được điểm trong mắt của cha Mẹ hiểu không Mẹ Bằng không Bằng không con sẽ tự dẫn chết cho mẹ coi mẹ con Con nói chế phải nếu ông trời đã nhẫn tâm với con Bắt con trai mẹ phải vô sinh Thì đừng trách mẹ Đừng trách mẹ sao lại ra tay nhẫn tâm Với đứa con trai riêng đó Để bảo vệ con trai của mẹ Trời ơi Con Con Tài Con nghe cha nói không Tài Tài ơi Tài Con tỉnh lại đi Nói chuyện với cha đi con Tài Tài vừa qua cơn nguy kịch Nhưng do thần kinh chấn động quá lớn Nếu mà may mắn lắm á, thì mình qua khỏi Còn nếu không... Không thì sao thầy? Thì sẽ bị khờ khạo một thời gian Xua đuổi nữa Thì sẽ bị suốt đời Nó bị khờ Suốt đời sao? Không Không thể nào như vậy được Nó sẽ bình thường Tôi tin tưởng thằng Tài mà Tôi tin tưởng nó Tôi tin tưởng nó nhất Nó là đứa rất là kiên trì Nó là đứa con tôi trông đợi nhất Nó sẽ bình thường Không thể làm như vậy được Ông chủ Ông phải bình tĩnh Bây giờ chỉ còn một cách là chờ cậu Tài tỉnh lại Thì mới biết được kết quả như thế nào Trong lòng ông ấy chỉ có thằng Hai Tài Vậy còn ba toàn con mình thì sao đây Nếu lỡ thằng Tài tỉnh lại mà bình thường Thì xem như trận đấu này tôi đã thua Thằng Tài sẽ nhận ra đây không phải là một tài này Mà là một âm mưu Vì ba toàn Con trai của tôi Nên thằng Tài tỉnh lại nhất định phải khờ khạo lại đi con Tài Nghe cha nói không tỉnh lại đi con Nè Thím Đây là danh sách của năm cô gái ờ, tuổi mão đó Thím Mà chị đã tuyển á Trời đất ơi Tên gì đâu mà toàn xoài mận ổi cốc không vậy chị Trời ơi ở đây thì làm gì mà có ờ, công tặng quân nữ Thôi được rồi Coi như là duyệt qua cái vụ tên tuổi tôi nói này cho thím nghe nha tôi bảo đảm với thím mấy cô gái này nè toàn là gia đình gia giáo ngoan hiền có học thức có trình độ mà xinh gái dữ lắm cậu hai đó nha dù là khờ gặp mấy cô gái này rồi đấy nha cũng rụng tim á <laughs> có vẻ là chị không hiểu tiêu chuẩn chọn dâu của tôi rồi tôi không có cần đẹp chỉ cần nó xấu thôi không có cần giỏi lười biếng cũng được không có cần ngoan Dụng về khù khờ một chút cũng không sao Đó <laughs> Tôi Tôi làm mai mối bao nhiêu năm rồi nha Tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái người mẹ chồng nào mà chọn dâu lạ đời giống như thím mà Cậu hai Mời cậu ăn sáng Cậu hai Cậu phải ăn no Cậu phải ngủ khỏe thì một lát nữa chị gái xinh đẹp mới tới thăm cậu Ừ mới được Trà Con tính trẻ củi hả? Dạ. Để đó, dạ. để đó, để đó, để đó, để đó mẹ trẻ cho Đi lên nhà trên á, coi phụ dọn dẹp lau chùi đi Với lại chơi với cậu Tài một chút cho cậu ấy vui Không, con sẽ trẻ củi Xong rồi con dọn nhà Bây giờ con trẻ củi Rồi con lên nó con lau nhà, lẹ lắm Cậu hai Tài này ngộ lắm nè Hồi sáng mẹ cho ăn sáng nó có chị gái tới chơi Cái cậu chịu ăn liền à mà bệnh cũng ngộ thiệt thuốc á là hơi của chị gái mà mẹ dặn trước nè cái gì cũng phải giữ thân giữ ý nghe không mà cậu hai này á cái kiểu mê gái như vậy không phải là không nguy hiểm đâu dính vô một cái là bị đọa liền đó mẹ con năn nỉ mẹ luôn á đừng có dạy dỗ dọa dẫm con kiểu đó mà con đã nói với mẹ rồi con chỉ thích đàn ông lành mạnh bình thường còn đối với những người khiếm khuyết á con chỉ đối xử tốt với họ thôi làm sao mà con rung động với họ được mẹ chỉ sợ mưa dầm rồi thấm đất thôi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mình giúp người ta là để làm phước chứ không phải để cầu cạnh mà bà chủ nhà này mẹ thấy cũng không phải dạng dừa đâu ngoài miệng thì sơn sớt nói cười nhưng mà có những lúc đối xử với cậu hai tài này cũng nghiệt ngã lắm con mà con dính vô là sống không bằng chết á dạ con không bao giờ làm chuyện hoang đường như vậy đâu mẹ yên tâm nha nhớ nha nói thì nhớ nghe không để mai mốt trách tôi là nói sao không nhắc trước là cá không ăn búa cá ương à con biết rồi bị rách rồi Chị gái mà thấy Sẽ nói là mình lộn thượng Cậu ơi à, Cậu ơi Cậu để có À không Để cha đi lấy kim chỉ Vá áo lại cho cậu nha Cậu đứng đây chờ nha Thì con tôi nó có giống như con người ta đâu Nó khù khờ, nó khùng như vậy Thì tôi cũng phải tìm đứa nào Xứng đôi với nó Nồi nào dung đó chứ Chứ đòi hỏi cao quá Người ta thấy nó người ta chạy mất dép làm sao Hơn nữa Không khéo á, người ta chửi tôi là khùng Không biết người biết ta à, Chuyện này cũng hơi khó à thím <laughs> ừ, Nhưng mà khi mà nó thành luật rồi á thì chắc là tiền may mối cũng phải cao nghe Thiến <laughs> Bà con với nhau mà chị cũng biết làm giá quá ha Thiếm ơi Thiếm giàu Chị thì nghèo Thiếm đâu có giúp được gì cho chị <laughs> Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở Tôi nói thiệt với Thiếm nha Từ khi mà chồng tôi chết á Bà con dòng họ Ta nói nó lạc như nước ốc vậy đó Thiếm chú với thím á có ai mà thèm để ý gì tới mẹ con tôi đâu cũng may là nhờ có cái chuyện mai mối này thím mới đến đây như là rồng đến nhà tôm thím không giúp được gì cho chị thì chuyện làm ăn thì cũng phải sòng phẳng chứ thím chuyện nhỏ tôi chỉ yêu cầu chị lẳng lặng làm tốt công việc tôi giao cho chị đừng có đi ra ngoài rêu rao bếp xếp chuyện của tôi xong rồi đó cậu Áo giá dai vợ ai không biết Áo giá hoàng chắc chắn vợ anh Dễ thương quá vậy Cậu cũng thuộc nhiều ca dao tục ngữ quá ha Giống như trà Ba của trà là thầy giáo dạy ngữ văn trên huyện á Từ nhỏ hả Trà được dạy văn học dân gian ba miền Bắc Trung Nam Văn học cổ điển thế giới Nên trong cái đầu này đầy sự lãng mạn <laughs> Tài cũng thích lãng mạn <laughs> Cẩu khờ như vậy á Thì chỉ có lãng xẹt thôi à À, à Thôi Trà Trà đi làm việc nha Chứ mất công bà chủ thấy Trà ngồi đây Rồi cười nói với cậu Tài vậy Bà chủ la Trà chết À Cậu Tài đi kiếm gì làm đi Cho khôn lên Chứ cứ ngờ ngật như vậy Chán chết bà làm gì vậy? Bộ cậu muốn chào về bà chủ la hả? Tài muốn quét nhà, chị gái để cho Tài quét đi Trời đất ơi Đưa đây Đây là chuyện của con sen con ở Sao mà cậu chủ làm được Sao nãy chà nói là Tài kiếm cái gì làm Thì quét nhà vậy Tài biết mà ừ. Được rồi Đàn ông rửa bát quét nhà Vợ gọi thì dạ Thưa bà con đây Như vậy hèn lắm đàn ông á là phải đi kiếm chuyện gì lớn lao mạnh mẽ lên mà làm như vậy vợ cậu mới thích được vợ cậu ừ. là vợ tài hả đúng rồi mà nè cậu ta có biết vợ là gì không mà thấy cậu ta suốt ngày nhắc vợ vợ vợ hoài vậy vợ là nụ vợ là hoa vợ là trời biết vợ là mùa xuân vợ là dòng suối ái ân ngọt ngào xanh mát trong ngần yêu thương sao cậu biết nhiều thứ quá vậy sinh ra chưa biết chữ nào biết rồi mới hiểu hiểu rồi biết thêm biết thêm ta mới hiểu nhiều hiểu rồi ta mới biết thêm nhiều điều ra dạ ra phụ mẹ trẻ củi kìa dạ làm tốt đi rồi tôi sẽ giao những phi vụ khác cho chị mà đặc biệt giá cả tôi sẽ trả cao tương xứng. Chị không cần phải kỳ kèo giá cả với tôi, chi cho hao nước miếng. <laughs> Tiếm phóng thoáng như vậy thì chuyện gì chị cũng chiều thế hết á. Đây nè Tiền này Tôi tạm ứng cho chị Chị làm xong á Tôi gửi thêm cho chị chuyện gì thì khó chứ còn cái chuyện mà hàng tồn kho thế phẩm đó đó thì tím yên tâm đi để chị lo liệu cho nếu như hàng tồn kho nhiều như vậy hay là chị giảm giá đi chứ làm giá cao làm chi tím ơi nói vui miệng vậy thôi chứ còn hàng ế sẵn như vậy đó thì tím tự đi lụm đi nhờ giả đến chị làm gì <laughs> tôi cũng giỡn thôi chứ Tôi làm sao mà trường mặt ra Để làm ba cái chuyện ngược ngạo như vậy được Thôi Chị ráng làm cho xong chuyện này tốt đi Chứ để qua tháng á Là tôi quỷ luôn cái vụ này á nha Thiếm yên tâm Có tiền á Thì có liền à Ừ Vậy ha Tôi về Mồ côi cha thì ăn cơm với cá còn mồ côi mẹ liếm lá dọc đường giữ dằn mưu toan độc đoán như vậy thì thằng tài làm sao mà giành giật được với con của bà cậu tài vẽ gì vậy viết hai chữ t t là làm sao là đặt tên cho chiếc phi cơ này là TT À, có nghĩa là hả, cậu thấy chiếc phi cơ này giống như con tê giác khổng lồ hay là một con tê tê, con trước nhỏ xíu đúng không? Không phải, TT á, nghĩa là tài, trà Hả? Ô, uh, cậu tài Bye bye, bye. Wow giờ đi dạy học cho mấy đứa nhỏ trong làng rồi kìa Con nghỉ chơi đi Đi về Đi Dạ Bye bye bye hey. Mưa, nè nè, con nói mẹ nghe nè cái gì? Xét theo nhân duyên á thì con thấy sai sai Nhưng mà theo cái nhà bên đó là đúng chứ bộ Khờ khờ khùng khùng với nó phải lấy mấy con hâm hâm Chứ mà lấy vợ đẹp thì đẻ ra một bầy con thông minh để con tức học máu con chết Con bỏ đi Bỏ cái tính mà ganh ghét đố kỵ gia đình bên đó đi bỏ đi rồi con sẽ thấy là nhẹ lòng đỡ khổ giống như mẹ nè bình thường coi bả như người dân làm ăn thì tao chặt chém dài dép còn có số mà con huống chi là mình gia đình mình nghèo thì phải chịu nhịn người ta không có nhịn được không có bỏ được con mà nhịn á cục tức có lên tới đây nè nó lên tới đây để lâu ngày thành khối u lúc đó mẹ tốn tiền chữa bệnh cho con nữa con nên nhớ là sống là phải buông mà buông là phải bỏ con cứ nghĩ buông bỏ con cho nó tuột đi theo cái đường tiêu hóa có vậy có khỏe không hơi sức nào tối ngày cứ để trong đầu óc làm gì cho nó thêm mệt mẹ mẹ biết là hôm nay con phải dạy lũ trẻ trong xóm mẹ kêu con về sớm chi vậy con lớn vậy mà con chưa hiểu chuyện hả trà mẹ nó nói gần nói xa dặn trước dặn sau sao con cứ gần gũi thân mật với cậu hai đó con có gần gũi thân mật gì đâu mẹ thì cậu ta sai gì con làm nấy Chỉ là bổn phận của người làm công ăn lương thôi mà Không có đơn giản như con nghĩ vậy đâu Người giàu Họ khinh rẻ người nghèo mình dữ lắm Con mà con cứ gần gũi con thân mật như vậy Cho dù cậu hai đó không nghĩ gì để chăng nữa Bà chủ bà cũng ghét để suy diễn Có khi bà kiếm cớ bà chửi mắng hai mẹ con mình Tới lúc đó mang nhục có nước bỏ xứ mà đi Làm ơn giùm mẹ đi Giữ khoảng cách chủ tớ, trai gái Làm vậy đi cho mẹ nhờ dạ con biết rồi con thấy bà thím nhỏ tính trong cái vụ này là đúng á phải là như vậy gia đình mới đó phải cắn xé lẫn nhau phải tuột dốc phải trải qua cảnh nghèo khổ bởi vì họ đã cho thằng lục một cái cảnh quá khổ khi cha nó chết thôi thôi tôi biết rồi mẹ sinh ra con mẹ hiểu được cái tâm lý của con phải không gia đình mình nghèo thấy người ta sống khổ là mình lấy cái đó mình làm ăn ủi mình mới cười hả hê chứ gì tính tình như vậy là không có nhân hậu đâu con không có tốt bỏ gấp bỏ gấp không bỏ thằng lục của nó là như vậy đó nó phải là như vậy nó mới hả hê với cuộc đời chứ là mẹ ơi mệt quá Ai, trời đất ơi cuộc đời của tao với cha mày á đã không có được cái gì rồi khổ lại càng thêm khổ sao không chịu nhìn đây mà mà mà mà, mà rút kinh nghiệm con cứ như vậy thì là tương lai sẽ về đâu khổ chết luôn đó dạ con cha Chị Mai Sao chị chọn mấy đứa này chị đâu mà Tiền hết sớm rồi đó qua tám cái xóm khác luôn mấy cô gái mà đẹp đẹp đó không có chịu lấy chồng khờ bậy rồi dâu của ông đông nhìn cũng phải được được chút chứ đâu có phải tệ giống vậy trời ơi chú ơi chú lấy vợ cho con chú chứ phải lấy vợ cho chú đâu mà chú khó khăn quá vậy khó khăn cái gì bà đó cho tỷ vô lại cho tôi con gái nhà ai cũng được hết nhưng mà phải nhìn được mắt một chút chứ để ông thôi tuyển dâu về mỗi ngày nó đi qua đi lại trước mặt tôi tôi nóng máu là tôi đuổi nó đi đó trời ơi ngộ quá gia đình người khác á mẹ chồng nàng dâu có chuyện còn gia đình này á thì cha chồng nàng dâu có chuyện sao quan nghiệt quá vậy quan nghiệt cái gì <laughs> đã có chuyện gì xảy ra đâu mà chị nói quan nghiệt tôi là cha mà tôi có tiền tôi có điều kiện mà tôi có quyền mua cho thằng con trai tôi một đứa vợ phải là đẹp phải là giỏi để làm chi nó xin cho tôi một đứa cháu trai giỏi nè rồi khôn nè ủa có gì sai có gì sai hả chị mai hả chị mai có gì sai cái gì mà tôi không mua được bằng ít tiền thì tôi sẽ mua được bằng nhiều tiền vậy thôi còn bà nữa ngày mốt bà phải tuyển một đứa dâu đẹp cho tôi tôi hứa sẽ tặng bốn thửa ruộng cho ông bà xui ngày mốt là hết hạn nghe rõ chưa sao ngày mốt hết hạn rồi hả chứ còn cái gì nữa thầy nói rồi ngày mốt mà không tuyển được dâu á là nhà này sẽ bị xui tận mạng bà đi bất đắc kỳ tử á sao kỳ vậy năn nỉ người ta cho đã rồi giờ lại không chịu trời ơi nó chưa là dâu mà nó còn trả treo vậy nó là dâu chết tôi luôn thôi gái thì tướng đi nhà binh nữa thím Trời ơi ngày mốt Làm sao mà được Tìm người cũng phải cho chị có thời gian chứ Hôm ấy tôi tính với chị như vậy Chị ráng kiếm đứa nào được được một chút Để cho ông đỡ ngứa mắt đi Còn con dâu á Không cần đúng tuổi mão cũng được Lớn hơn hay nhỏ hơn Điều quan trọng á Là tụi nó chịu nhận tuổi mão là được Vậy đi cho dễ chị Nè Rồi thôi được rồi tôi cố gắng ừ. tôi đi nha ừ. cậu hai không có được đâu cậu hai tại muốn mặc cái áo này không có Lấy... được mặc cái áo này tôi mới vừa giặt để đây phơi không cậu mặc cái áo này đi cái áo này nó đẹp hơn không. nè tại mặc cái áo giáo hoàng này cái à cái áo này nó còn ướt cậu hai à, à. nhưng mà tài không muốn mặc cái áo này không có đẹp áo, áo này đẹp mà Hả? có chuyện gì vậy dạ thưa bà chủ dạ không hiểu sao mấy bữa nay cậu hai cứ đòi mặc mỗi cái áo này tôi chưa kịp giặt là cậu hai đã lấy mặt lại rồi bữa nay tranh thủ lúc cô hai đang ngủ tôi đem đi giặt thức dậy không thấy áo đâu chạy ra đây kiếm ta mặc cái này đây cậu hai cái áo còn đang ướt mặc vô nó sẽ bị bệnh đó cậu hai cái áo ướt không có không có nắng thì thì, thì có gió cũng được nè nè nè nè tại làm khô nó được làm khô được mà suy nghĩ cũng có lý chứ đâu phải không biết gì đâu nhưng sao tự nhiên cậu ta lại gọi cái áo đó là cái áo giáo hoàng vậy chứ có liên quan gì tới con trà nhà mình không trời bị lậm nặng là khổ đời rồi mới quản một mình nó thôi đã phát mệt mai mốt quản tới con vợ nữa nữa nghĩ tới cảnh đó thôi đã đau đầu rồi nắng ơi nắng to lên to lên cho phơi áo khô cho tài nha nắng lên nắng lên to lên to lên ông chủ Chào ông phò Gì? Phò? À, <laughs> dạ, phò tá cho ông chủ Cô là ai vậy? Dạ, con là Võ Thị phỉ Cô dâu tương lai nhà ông chủ nè Bà Mai có mai mối con cho cậu hai tài nhà ông Tại con cũng yêu mến cậu hai tài lâu lắm rồi mà không có dám nói Nay được xe duyên cùng cậu Con mừng quá trời mừng luôn <laughs> <laughs> <laughs> dạ con mạo muội đến đây á, ra mắt trước ngày lễ để được cha đón nhận